Xin cảm ơn ờ, cái tin ờ, rất vui mà anh Cử vừa đưa đến cho chúng ta Thưa quý vị Minh Ngọc xin được ờ, lấy một cái câu hát trong cái bài hát mà quý vị sắp nghe tới đây của nhạc sĩ Phạm Duy để dẫn cho cái bài hát tiếp theo. Thưa quý vị, chắc quý vị cũng rất quen thuộc với cái câu hát này. Ôi ơn đời, trói vói, nhớ khi thân tròn, ôm gối, ba trăm ngày trong khói, ngóng trông ra đời, góp mối, chung vui. Thưa quý vị, một nam ca sĩ sẽ giúp chúng ta nói cái lời tạ ơn đời với cái bài hát cùng tên của nhạc sĩ Phạm Duy. Xin quý vị dành sự chào đón nồng nhiệt cho nam ca sĩ Đức Minh.